quý vị và các bạn, nhằm giúp cho các gia đình khó khăn dùng hạn mặn có điều kiện trữ nước ngọt, tại quyện Cầu Công ty, ông Nguyễn Đức Quang, cục phó cục phòng chống thiên tai, kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, tiến hành phát bồn chế nước cho nhân dân dùng hạn. 300 bồn chứa nước inox SUS 316 loại 1,5 mét khối trị giá 6 triệu 600 ngàn đồng một bồn được cấp cho nhân dân dùng hạn xâm nhập mặn 4 xã của huyện Gò Công Tây gồm xã Bình Phú 25 bồn, xã Thành Công 50 bồn, xã Bình Tân 172 bồn và xã Long Bình 53 bồn. Tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng được Quỹ Phát triển Châu Á Thái Bình Dương ADB tài trợ do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Nam Đại Thành, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh sản xuất cái vấn đề thiên tai này thì ờ, nước mặn sớm mà tôi không có nước sạch để mà chạy mà chạy nên ờ, nó là nhận được cái bồn này thành thật cảm ơn quý vị em nhận được nguồn nước này thì bà con đây rất là vui để có cái nguồn nước sạch à, yên tâm về cái vệ sinh của môi trường nay mình đang cấp phát cái đợt cuối cùng cho, cho nông dân của bốn huyện huyện gò công tây thị xã Hồng Kông, Gò Công Đông và Tân Phú Đông đặc biệt là những hộ không chưa tiếp cận những cái nguồn ờ, nước ờ, máy với lại cái tấm lòng ờ, hảo tâm và tình cảm của bạn bè quốc tế dành với lại nhân dân chúng ta tại các vùng bị thiên tai và các cấp chính quyền của chúng ta đã cùng với lại chúng tôi đã hoàn thành cái trách nhiệm của mình là những người truyền tải và hiện thực hóa cái tấm lòng của bạn bè quốc tế đối với bà con à, thông qua cái phản biện trả lời Ờ, bằng cái sự nỗ lực của địa phương cái, cái ờ, tinh thần hỏi của bà con và đứng trước một cái nhu cầu còn rất lớn ở những vùng thường xuyên bị hạn mặn đặc biệt là cái tiền giang của chúng ta nói riêng đồng bằng sông cửu long nói chung thì chúng tôi sẽ cùng với lại các cấp các ngành rồi là ban chỉ đạo trung ương sẽ tiếp tục ờ, có những cái vận động À, các nhà tài trợ rồi bạn bè quốc tế để làm sao có thêm nhiều cái chương trình như thế nữa để có nhiều người dân hơn nữa được à, hưởng những khoản viện trợ tương tự như này và có cơ hội để tiếp cận với những nguồn nước hợp vệ sinh để đảm bảo cuộc sống giảm thiểu những khó khăn do thiên tai mang đến. Đây là việc làm thiết thực nhằm giúp hộ khó khăn dùng hạn mặn chưa có đường ống dẫn nước sạch sinh hoạt để chứa nước trong mùa khô sắp tới.